trời mấy cao mà có thấu tình chẳng ờ, đòi người mà mấy lúc ờ, đòi người với lúc vất thì vả gian chuyên cho thiếp tôi già tôi hiểm và léo bảy lo ba bên với chồng thì cũng nặng Bên cha cao dày thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm ngày vơi mà nước mắt trầu vơi nước mắt nước chảy đầy cả năm canh ngồi một mình sao cái cứ tối mãi duyên mình cha anh ở bạc tình gửi ai? thà vĩ ư gió chút mưa mai ngặt mà trăm nổi rồi mai mờ tình cảm mấy lòng thương tôi vất vả nơi xa gần mà dối ai vò tôi dối chả có ai gần khúc ruột tôi đâu một mình tôi đứng mới tội ngồi sầu sinh rằng chả tha sinh rằng chả bạc giàu vui hoa hằng thở cái chút ừ, phận của đàn bà những điều thì vất vả ấy là điều chúng chị em ơi đàn bà thương lẫn lấy nhau cùng tiền khuyên cái nhỏ bước tiền khuyên nhỏ bước để má hồng vất vả gian nan đêm mấy ngày mình tôi nghĩ ngợi mà lo toan vất vả tại số rõ ràng tại rời có may ra tôi thì vào được cái giếng khơi trong vua sạch mà trong vua sạch mắt mẻ là nơi cái chỗ thanh nhàn Chả dạ mấy mày thân tôi vất vả gian nạc bước vào nơi mà cay đắng phan nàng cùng ngai dạ tôi sầu tuy rằng trong khéo ngoài tôi tươi tôi mới sợ chi rằng trong héo ngoài tươi tía con thì gắn bó tía con gắn bó thiệt thòi mà lắm con thì rồng vàng ai đem tắm nước ao tù người khôn thì ở mấy ngồi nặng mình cho mấy lên tôi phải đèo bằng